Rồi xin chào các bạn Hôm nay uh, mình có chuyến đi về Đức Trọng, uh, Lâm Đồng Có việc sẵn uh, ghé vào cái homestay này uh, Mình tham quan thử Tối nay ngủ một đêm ở đây Ăn uống cắm trại Đây, Trước mặt uh, là quốc lộ 28B hướng này là đi ờ, về ờ, trung tâm ờ, huyện Đức Trọng còn hướng bên này là đi về Phan Thiết à, hồi xưa là quốc lộ 20 mà kẹt xe quá thì phải đi hướng quốc lộ 28B này hoặc là quốc lộ 28 để né cái kẹt xe ở quốc lộ 20 đây trước mặt các bạn là cổng chào của homestay Tà Hin thì mình vô một vòng mình à, tham quan thử một cái nhà gạch uh, chắc cũng được khoảng uh, à, 3 phòng vừa đủ cho khoảng 3 gia đình gồm à, hai vợ chồng và hai đứa con ở được một phòng hòn ốc khá là, là, là nhìn rất là, là đơn sơ hôm nay à, đoàn mình đi ba chiếc nha hai chiếc ở đây với chiếc ở đây nữa tổng cộng tới mười mấy người đây là thằng xì à, ke di còi đây có uh, toilet hả kỵ vẫn còn làm lâu năm rồi nhưng mà có làm thêm khác để cái đó nhà nước thì mình cứ giữ thôi đây là ông chủ nha <laughs> đó ra mắt ông chủ à, của cái homestay này nè Ờ, cái này mình làm lâu chưa tháng 5 năm rồi hả? À. Ở đây được cái yên tĩnh ha, cảnh đẹp á, có hồ đẹp ghê. Ừ. Chút nữa ờ, xuống dưới ờ, quay một vòng cảnh hồ còn giờ đi ờ, quay sơ sơ cái homestay này xíu anh lên trên chưa đi bộ lên trên này ờ à, nãy mới thấy rồi đó đó đó tính uh, ra đó uh, barbecue đó ngoài đó đó lắc, lắc lên, đó trên cái gác đó nhưng mà sợ tối lạnh hả đây ông chủ homestay nha <laughs> ờ, người bạn ờ, quen lâu năm rồi hôm nay ờ, lên đây sẵn ghé ủng hộ một đêm xem có cái không khí gì nó thay đổi lần đó mở người chịu đường một triệu dở bỏ bằng tầng. cái khúc đó nó lại gần gần cái ờ, sân khấu 5B cái nhà đó giờ thành uh, Family Mart rồi ờ à, nhìn xa xa đó không đó nguyên một cái hồ đó đó là hồ Đại Ninh mà nước cũng hơi, chắc hơi ít chưa phải mùa nước nổi ờ, đang à, livestream cũng được hoặc là đang quay quay về dựng lại quay điện thoại cũng được nhưng mà cầm nó dễ bị rung còn này nó chống rung đây là bạn thắng này là một vợ hai con nha <laughs> có căn ờ, căn hộ ờ, chung cư cao cấp bên Sala nha <laughs> không thích không khí ồn ào khói bụi của ờ, chốn ờ, đô thành về đây ờ, kinh doanh một cái homestay cũng khá rộng đó để vừa trồng rau chăm cá gì đó rồi kiếm thêm doanh thu <laughs> đi ra mua đồ mua gì đến chạy ra thị trấn mua hả dạ ba nãy đó mới mua gì mua thuốc lá dự tháo rồi nó mua gì của nó vậy ông nào ông được thì nói ờ, hôm xây nó mua giùm cho lấy sách xe mình chạy về chạy về rồi đây có một cái bụi hoa giấy rất là xinh luôn phía xa xa là quốc lộ 28B từ Phan Thiết đi Đức Trọng trong đây là khu vực cắm trại ngủ tập thể cho nhóm đông hoặc là các bạn trẻ nào mà thích uh, thiên nhiên đây nhìn như con cáo vậy <laughs> đó một góc của hồ đại ninh nhìn tận mắt rất là đẹp nha đó trên cái ban công đó đó nhìn cảnh ra ngoài à, hồ rất là đẹp nhưng mà buổi tối thì không có ra ngồi đó ăn uống được tại vì chủ nhà nói lạnh lắm nếu có mưa thì thôi luôn đây một vòng lên trên gác đây chỗ này là ngồi cà phê ăn uống ngắm cảnh Wow Đẹp xuất sắc ừ. Các bạn chắc phải ờ, tới đây một lần cho biết nhìn tận mắt thì chút nữa mình à, sẽ bay à, flycam à, một góc cái hồ Đại Ninh này ở đây là thông thoáng bay rất là đẹp luôn đó đây là con flycam của mình nha thì trước mặt là cảnh hồ nè đó bây giờ mình sẽ bay ra ngoài mình quay một vòng một cái góc hồ Đại Ninh này cho các bạn hình dung được là ở khu vực này nó có cái gì nha kiss still burning Didn't know I missed this passionate life Now I'm addicted somehow Let me tell you why What is up with your smile? It's impossible, not melting Irresistible your eyes, not even sky's the limit. hin vậy không có chuẩn bị mồi thôi để lần sau chuyến sau ừ, lần sau đi lần sau còn ờ, khoảng ờ, bảy tám mạng nữa à. cũng muốn đi mà đợt này bận à đợt này do quỷ này nè gì vậy à, nó lề mề lề mề nó rườm ra nè cái đoàn hôm đó là đặt ờ, đâu được à. một buổi oh. đáng lẽ là chốt sớm rồi nửa ngày là đẹp đáng à, kia à, đi ờ, chưa lẽ ông nội ông nội ông cứ hả sàn tới sàn lui cuối cùng cái kia là do nhà nó thành đám á ông nhận đây thích thiệt ha ừ. yên tĩnh mà cũng thích yên tĩnh cho nên ờ, về đây mình thấy không khí nó à, nhẹ người mà cảnh nó đẹp nữa nhìn ra cái hồ nhìn nó, nó giống như gọi là thơ mộng chùa gì chùa Phương Liên để chút hỏi coi hỏi được lấy xe chở đi vòng rộng á ờ. không biết có chịu đi không ừ. đây một lần nữa giới thiệu lại ông chủ homestay Tà Hin ngay đầu quốc lộ 28B và quốc lộ 20 ta gọi là ngã ba Đại Ninh hướng từ à, Phan Thiết à, đi Đức Trọng là quốc lộ 28B đó à. tên Thắng nha một vợ hai con <laughs> có một căn hộ uh, siêu to khổng lồ ở bên uh, khu uh, Sala uh, sang chảnh nha <laughs> <laughs> ừ, nè có chữ tà hin luôn nè à. Hai anh nhiều chuyện ờ, nói từ trong nhà ra tới ngoài phố. Trời này buổi tối nếu ờ, dụ mà không có khách ờ, chắc nó buồn hiu rồi trời. Đây nó ngày nào không có khách tối gì có đông cổng ngủ rồi. À. Mà cái quốc lộ này buổi tối ta đi đông không? Xe đi đông. Xe nhưng mà ra thành xe hàng, xe tải mà này chuối lava đây chuối ăn rất là dẻo rất là thơm nha nổi tiếng của vùng Đà Lạt Lâm Đồng bây giờ xử lý nét không được ta cái mấy cái phòng là 35 40 mét vuông là phòng rộng dạng là phòng rộng á ừ. kê được hai giường đôi luôn ha Đây. làm bếp hả ờ. làm bếp ở ừ. dưới nè làm bếp nhìn nó đơn sơ nhìn nó theo cái kiểu mà giống như mấy cái căn ờ, nhà bungalow của mấy cái resort á nhìn nó cũng hay hay á ở trong thiết kế lại cho nó ờ, hoàn chỉnh thêm nữa là đẹp trong lúc đó tại một nơi khác đi đi em ra ngoài chơi xíu nha phải khám phá cho biết cái, cái, cái, cái hồ này chứ yên tâm đi em đã biết địa hình này rồi em sẽ không quay mấy cục cất bò đâu kém sang quá nha phụng nhưng mà chị minh nhớ đi cẩn thận nha có đường à. yên tâm đi em quay phía trên không à không thấy cục kết bò đâu né hình lên liền rồi nhảy qua đu ghê hay một mai sức của thì xuống như đó đó đâu đến đây nè ờ. <laughs> tắt cái đèn led kìa vậy đó chị tắt cái đèn led đi kìa <laughs> đang nghĩ đề nghị gì thì đó hồi nãy em đi xuống dưới tay với mấy ổn gì đâu em nhưng mà hồi nãy em thấy người ta đi xuống dưới hồ được luôn á còn chỗ này nó cạp ừ, máy rồi sao xuống không ấy vào nghiêng qua bên kia đi và đừng có quay cái hướng khẩu trang lại quay lại thấy khẩu trang nó không đẹp sau lưng nó điếp hơn dựng clip mà nghe tàn cước bộ không con rồi không chán đời thiệt chứ không nãy em thấy có người ngồi dưới đìa ở dưới đó nguyên bầy ông dí mình không thực ra toàn là cướp bò rất là cướp bò trồng ở trên này chứ sao nó mọc mắc cười quá ha tự nhiên nó mọc như vậy ha nhìn nè đấy Nhưng mà nó, nó mọc giống như là, là tự nhiên giống như từ cái thân nó xỉa lên vậy đó có khi nào chiều nay tối về <laughs> hai dạ, chị em gãi ngứa chết không vậy trời nguyên nhánh kìa bự đó không vô phơm hả à? em thấy hả em thấy trời mưa em thấy trời mưa <laughs> quay lại quay lại nguyên một cái biệt thự to đùng biệt thự bên hồ đúng nghĩa luôn đó rồi nhìn ra hồ đây chà chiều quá đây ban công uh, của phòng nghỉ ừ. sim đâu ủa trái này trái sim hả à không biết đâu giờ mới biết sim này phú quốc đúng không à, sơn à. gia đình à, vui vẻ hả đây là phụng à, sồ <laughs> người ta không có sò nha ra là em bé sổ sữa à, phụng phụng lộn phụng sổ phụng sổ sữa ừ. review sống ảo chưa phụng chưa luôn hết pin cảnh in the best nè chưa review sống ảo hả <laughs> chưa được lót được cái gì những cái gì để trong đầu của mình à, đang, đang suy nghĩ phải không đúng vậy chiều nay mát a phò đi năm sáu tiếng đồng hồ giờ nằm sẽ like luôn ha à, phò 90 tuổi rồi nha cua hoài đốn giận không điềm từ uống trục này đi Ờ, review xíu ờ, phòng ờ, bên này này đây phòng này căn bìa căn bìa cho nên có cửa sổ nhìn ra hồ đẹp lắm nè hai mặt tiền à, nó căn góc hai mặt tiền đó. đây ở trong đây là một cái toilet mini nhỏ nhỏ xinh xinh đó. À. Ủa Có nước nóng không Hả Không biết hả à này chưa test phải không ok ok để hồi test thử mới biết đồ ăn nãy mới tiễn ờ, ở ờ, ở bảo lộc nè bắp nè măng cột nè chuối nè ừ, xoài nè dâu rồi bơ nữa nè sim này là sim rừng bánh flan nè dâu rồi dâu à, nè đó dâu dạ. à. còn này à, vẫn vẫn là a phò vẫn lại là a phò có rau củ rau rau củ mà có rau củ đúng không mua là đồng hả? Mua mua ba ba hả? à chỗ chỗ mà chỗ đó thì nó mắc mắt nó bao nhiêu ký anh mua mà đường mua ngoài tám ký à vậy đúng rồi chứ còn vô như cái chỗ mình cà phê nó mắc lắm dạ cái đứa này nó cũng mất kinh nghiệm nó được dạ dạ dạ nó mắc lắm đúng là tám ngàn Dạ. đặt món hả làm mồi hả đây là chanh chia hai là tái chanh anh vừa thích tái chanh xúc bánh tráng cho mấy ông nhỏ hấp đi hấp ừ, hấp ờ hấp, cái nào mềm mềm á cho người lớn ăn được nó chứ ăn à, rau củ cà rốt khoai tây với khoai tây luộc chung giống hôm bữa giống như mấy khách kia ừ. cái này là luộc chung với rau luộc tôm với bò ok thì điện dạng trước bản này thôi dạng chiều mình mới lấy không rồi là hết mấy hai giờ thấy sống ảo chưa ờ, hả thấy sống ảo chưa phải lên phải lên tiền rồi hả quay lại đi bấm lại đi wow cảnh đẹp quá quay đi quay rồi quay nè quay có hồ đại ninh rồi đẹp rồi đó ừ khỏi chào giới thiệu hồ Ê, trước mặt là hồ đại ninh con rồi quay vậy nè cảnh rất là đẹp luôn đẹp đúng không? Yeah. không khí ờ, không khí trong lành phải cải tạo nhiều làm sao cho nó có đề co cho nó thiệt đẹp thôi bớt đi mày người ta thích thiên nhiên mày suốt ngày đề co đề co ừ, đề co để làm gì đề co màu mẹ sến sện rồi ờ, nghỉ đi chuẩn bị dưỡng sức nha ờ, tối ở đây chỉ nhậu chứ làm gì <laughs> ờ tối tối mát lạnh à được cái hưởng không khí đây vào tham quan xíu phòng của hai bạn nữ à ôi trời ơi oh, tắt đèn tới thôi lên đèn rối hả <laughs> ủa phòng nào không có tivi à không có cái tivi nào hết ờ à. nhưng mà ờ, em cũng đâu có thích coi tivi anh biết mà cho, cho xin cái mới lạnh À, không tối mới lạnh lắm á cột cột cột cột luôn tối nay hả không chiều đó có đi ra quay là đã nghe cột cột cột Bò, tôm Cơm không? À? Ờ, cơm thì có cơm trắng á Em thích chiên thì chiên thôi, anh để anh nói nó đưa cho cái bếp cho em tự em chỗ tài Giờ chiên luôn hả? Cơm, không, cơm, cơm, cơm, cơm tam châu xốp dẻo ngon lắm Mưa Đúng rồi Mưa lớn lắm Chừng ngủ rồi lấy hộp cơm uh, chiên ăn à. rồi có lấy bắp lấy gì không lấy luôn đi để ngủ á ủa má đâu rồi à. ngoài ngủ đó bà lão ngủ cơm ăn à hả chưa tối xíu đi mới ăn là chưa nhà ai đói hả đâu có đói đói ăn bắp đi còn đồ ăn mình nó chờ em nào chờ bớt ngủ Ờ, khu uh, bếp của uh, homestay review xíu luôn nha <laughs> review luôn bếp này chưa đây. ở đây là có cái máy giặt đây à, ông chủ là đang uh, đứng bếp không biết nấu cái gì đây tối nay là ông chủ là chưa biết uh, đợi đợi uh, ông chủ cho bất ngờ nha cho ăn gì ăn nấy nha đó à em chưa sửa nữa đang cắt thịt bò lại kia tôm bò bò này có sớ uh, mỡ mỡ <laughs> à, nhìn, giống như bột à, nhìn nhìn, nhìn nhìn nó ngon ha cái này nướng là nó nó không có bị khô đây có tôm nữa nè tôm này là tôm sú nè ừ. chà con này bự á con này nướng lên ăn ngon đây là hàng Mazda mà lúc mà còn ờ, nguyên vỏ nè đây quá trời luôn cái này ăn ngon lắm nha nhưng mà nó tách ra là cũng mệt mỏi luôn á <laughs> khó tách đấy à nó cứng vỏ nó cứng lắm đứa này còn con đứa à à Đã, chưa kiếm được đứa nào chưa kiếm à kiếm đứa nào biết làm vườn cái nào sạch sạch đó. ừ để hôm nay bé gái bé gái chuẩn bị đồ ăn không ờ, bình thường mà chắc cho khách vô bếp mình phải review để cho biết Được, ờ, em hay cho mấy ông đi tuần á à. em kêu đồ về thôi xong em bày ở trên rồi tự thấy ông á à. tự nướng luôn tự nướng luôn không phải thấy để tự nướng ờ, ngon hơn á đặt cái lò trên bàn thôi ừ. cho mọi người đây có sẵn mình mồi than sẵn rồi đặt ờ, quất thôi để tí tí quay lên kia cho nó đẹp chứ này nó không được đây là giai đoạn đầu của ờ, công đoạn chuẩn bị cho mồi màn tối hôm nay trời mưa rồi đang ở ngoài ờ, xa xa đó đó bay ờ, flycam mưa cái chạy vô không kịp luôn ừ. nhưng mà mưa cũng có cái cái cái đẹp của mưa nha à thấy hồ mờ mờ ảo ảo không <laughs> à. mưa lớn quá trời luôn trời đang mát mát mát mát dịu dịu đổ ào mưa mà mưa kiểu này là tối nay chắc còn còn lạnh dữ nữa này các bạn thấy mấy uh, mấy cái bụi hoa giấy nè nhìn xinh không đó tới mấy bụi rồi nha nhiều lắm nha cái uh, ờ, ban công của uh, khu uh, homestay nó ra trời mưa ở phía sau lưng là một bụi hoa giấy nhìn đẹp Many unbearable hours later. I like a more get move it. I like a move it move it. cái gì? Cái gì? ớt hả có con trái duy nhất vậy hả dạ, vậy quá trời trái quá trời ở dưới nữa kìa. à, ờ, để chút hai chút xuống hai chút hai à đây đang ờ, đội ờ, kỹ thuật đang chuẩn bị <laughs> sân khấu thích ướp rồi. dục đội kỹ thuật bắt đầu gió lạnh lạnh rồi đó mát rồi đó nha mình lạnh rồi phải không em <laughs> nè bắt đầu rồi nè lên đồ <laughs> rồi ơi mưa quá trời mưa luôn nè đó thấy không xối xả luôn Oh. đây là ai đây là phụng sổ <laughs> còn đây là ai đây đó bò chưa ướp nè thấy chưa à. tôm đó tí xíu nữa là vô cái lò đây đó rồi ở đây cũng có một cái lò nữa rồi trên này cũng có cái nồi chiên không dầu đây nữa rồi Ủa, cái điện đâu đã? nó có dây điện mà cái đầu đầu ba chân thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu đầu dây dây điện của nồi cơm mà nhân viên uh, kỹ thuật của uh, bộ phận âm thanh ánh sáng <laughs> bộ phận sân khấu cười gì cười vui lắm hả cười ai vô ra đây hả nói nghe coi ai vô ra đây cái cảnh tụ bên trong hồi nãy lấy em ấy ra rồi mà đây là mình quay một cái góc rộng là khung cảnh chuẩn bị cho cái à, bữa tiệc tối hôm nay Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều Trời mưa to Nhưng mà đường cái không có gió tạt tí xíu nữa thì uh, sẽ có uh, mấy người lớn nữa tham gia vào bữa tiệc và trong bữa tiệc thì à, chắc cũng phải có làm tí tí lên lửa tối nay sẽ có bữa tiệc thịt nướng phía ngoài đây là mưa nè trời nó ui ui Ô, quá dữ luôn lên luôn lên luôn hệ thống DJ và dancer lên luôn <laughs> rửa mặt cái bà bà ngoại đang ngủ đứng kế bếp lò kìa hồi khói không không có đâu khói bài nó ám vô trong người bốc ra ủa cá hả cá này cá gì vậy ủa mua ở đâu à à ở nhà làm á hả ừ. à ở ờ, để cho mấy đứa nhỏ ăn cái này của phụ nữ phải không ừ. Ờ. là không vộn là qua kia nha vộn với ờ, bé mình qua anh kia luôn ở đây chỉ có phụ nữ người già và con nít ca sĩ nhí đây bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng Được. đang rửa mặt bà ngoại đang ngủ ơi phụng ơi rồi mưa lớn quá trời luôn đó Ủa. tối trời rồi đúng là thiệt nha phụng giọng cười của em nha phụng ừ. đúng cái gì mà đúng lắc đầu lắc đầu miền kết nối Đồ, người gãy dùng tóc mới với tính chất tự nhiên ta Đồ Ha ha ha trời mưa à. mưa hai tiếng đồng hồ rồi đó không hết kinh khủng ờ bơ đóng bớt cửa đây kéo cửa xuống xéo là sẽ ờ, bớt bớt gió bớt mưa trời ơi nó mưa mưa ghê vậy ta mưa hai tiếng đồng hồ mà nó không không dứt luôn trời à. À. đó nước xối xả mưa này là chỉ có ngồi đây làm đồ lẩu làm thịt nướng thôi đó bà ngoại ngồi ở này nè bạn nữ ngồi góc đó đi ngồi bàn đó đi đóng bớt xuống đó, à. Ờ, ờ. đó ngồi đó đi vô ngồi đi má vô ngồi đi đó bạn bên này là không có nhậu nè nhưng mà uống ít ít chơi <laughs> lạnh rồi đó bắt đầu lạnh rồi đó không à, tại ờ, hấp nó ngọt hơn hấp ờ, dễ ăn nó mềm nữa đây đi hướng buôn ma thuột quéo người đây thêm một người đi hướng buôn ma thuột nữa rung đó à, đội kỹ thuật này là bạch tuộc nha. Bạch tuộc cái nồi. Rồi, không sao đâu. Không cháy anh vâng, vào vâng. đây là lẩu dê ngồi đâu ngồi đây nè à, ngồi bển đi ngồi bển đi bụng à, bụng ngồi bán được ừ. hả à, dạ. không đội đội uống bia là phải qua đây dạ. dạ. uống bia qua đây đúng rồi đội nước ngọt qua qua qua bàn uh, ờ, nồi chiên không dầu <laughs> ngồi với bà cố chạy vô bác ờ, tâm cái này là cái đó có cái tụ nhỏ á chạy đi lấy cơm cho con không chạy lấy cơm cho con ôi từ từ sau lưng xe mình có Có gì? cây bự á Nguyên cây vậy? Ở đâu ra? Sau lưng Vô Vậy Lôi cái thùng can ờ, ra đấy Trong bếp á Ủa không có đá hả ta? Không xét luôn Không xét luôn hả? Ủa Thắng có đá không Thắng? Ờ, à, cho đá Ờ, thì ai uống uống, lại mình cũng uống đá Uống đá kìa Giống tủ lông lá kìa. Rồi, ừ, ờ, rồi, đợi chút. Cũng để đỡ diêm hồng. Ở dưới trong cái tủ đông á có bịch đá đó, cái tủ này nè, dưới nè. Để dưới mà trong phòng lạnh á. Tủ lạnh hả? Xả làm gì ta? Đâu? Vâng, khoai không à, khoai không mà không có mì nữa ừ. Chào Cho vào cái bụng ra Để cái ca cho Đá rồi, cho đá rồi Nè Để lấy, để lấy bộ muốn gì Tiger hay Ken chị uống Ken đi Tiger của ờ, hai chú uống hội là không đủ để đánh lấy câu đá này để ca đá đá trên đầu ừ. Đường là biết dân Sài Gòn dạ Trời lạnh như Hà Nội con uống đá không à con chú chú à, chú cái <laughs> vô vô mày vô vô hả vô thắng ơi vô. làm cái thắng ơi ờ, thắng làm phát đi ủa lo ly thắng đâu lấy lấy ly nha ờ. rồi cái này nè này phải không ủa hết rồi lấy lon mới đi ôi trời ơi uống nó ngọt <laughs> uống bia nó ngọt uống bia nó ngọt được không lên đây mát mẻ mấy trăm cây đi nhậu nó đã Sài Gòn cũng không đã mấy, người ăn hay nói cái câu là mát quá trái trong cây đậu đậu đậu đậu trái cây rồi nhớ cái vụ dạ bốn ly táo mèo chúng ta sẽ nhớ lại ly táo mèo cờ nung <laughs> quá sợ hãi <laughs> kẹo té luôn té là do là cái vị trí té liên quan gì đâu tôm ngạn tôm không lấy tôm nha lấy múc tôm nha ừ. đó hai dễ em ăn đi very good đấy rón rón rén rón đen cái gì đó em mới nói cái à, gì ai có cái cục gì thì đưa đây em cắt đi ừ. cho nó cục có cái cục gì cắt đi ha cho nó cục ha ok ừ. vô chút không Vô, tao nhìn ta cỡ 70 là vừa cái nhà mà vừa là 70 á Anh rể con Thiếu bằng thằng không Phải kiếm đi bằng anh Đúng rồi Phải kiếm đi bằng anh xuất sắc chưa nè miếng nguyên miếng thịt ba rọi luôn ủa đâu rồi anh cứ vậy hoài đây là miếng ba chỉ kiểu như ông già già của ông để để tay cái camera quay phim ăn à, ăn có tí xíu coi kìa đây nè đồ ăn còn quá trời luôn đây dư quá trời dư rồi nè. cánh gà mập ú ụ tôm này cũng mập ú ụ dê nè mà sao mày nói người cái bên ú ụ mà lẩu dê nữa trời ơi rau luộc thập cẩm như tùm lum Đúng không lá lá bự lắm nha đó ừ. ừ. mai chưa mấy lá về sài gòn nó lốt này về uống rất là bò cắt thịt nhỏ em ơi em ơi cắt thịt nhỏ dạ. thịt nhỏ ăn mới bây giờ thắng cứ cho số điện thoại uh, trực tiếp đi à, đọc chữ nè đọc vô đây luôn để cho mọi người uh... Ờ, 913 này số của chú 80 7459 lưu là chú gì à? chú gì dịp sáu thì ờ, trường giao dịch không ghi dịp sáu cường là chắc dễ nhớ qua rồi đây, mấy, mấy đây đây là số của uh, chủ uh, homestay nha homestay à, tên thắng nha các bạn rồi. rồi được nhiêu view rồi đơn giản vậy thôi qua đây chia sẻ chia sẻ lấy lấy ờ, lấy kèo dán dán dán ô khóa cửa hả kêu đăng ký kênh hả quanh cái kênh để mở được cái khóa của quấn xung quanh lửa múa lửa đúng không đúng rồi ở ở ở miếu miếu bà cô có bốn chục à bốn chục ngàn à nhưng mà cái sầu riêng hộp đặc biệt nó không có xử lý được nó là... lên tới khúc đó là có sầu riêng xấu ri là đúng đúng không ri xấu thì lại xử lý ri xấu à, ri xấu nè à, xử lý là sao mình xử lý là đi nhúng thuốc á là xử nhúng lên á thuốc à nó nhưng hết, mà nhưng mà tự nhiên nó không bao giờ nó chín đều đặc biệt tự nhiên không bao giờ chín đều nó chín cao nhất là được uh, ờ, 2 phần ba trái nó không bao giờ mà chín hết còn ví dụ mà muốn chín đều là đúng rồi là sượng đúng không nó không chín tới chứ mà sượng còn sượng là chừng khi nào mà sượng là do một là do cây hai nữa là do cung với nước Nghe nó lấy lấy lấy em ghế vàng á cái trao nhất là chín ừ. quá ngày xưa là đúng mười chín quá thì nó tròn lúc này nó cũng tròn này nè tròn bo lại nè nó dính quá dẻo dẻo dẻo, à. hả không nó cho nó nó tròn bo lại nó bầu bầu bầu bầu, bầu. nó khoảng chừng một ký mấy ba ký đồ lại một ký mấy ba ký đổ lại kết quả đậu trái chính quá là phải cắt để mình mới gặp à, tâm lần đầu phải không à, à, à bữa nữa à bữa nhậu quên quên nhậu cái quán gần nhà luôn á cứ giật mép với việc mép rồi lộn tới lộn luôn <laughs> không chán không thiệt vô dạ xuống lon dạ, đi xuống lon mình lên lon mới à ồ ừ. trời mát mát lạnh lạnh uống bia đã <laughs> lạnh bé ngồi quéo ta làm bên xe là ta gắn cho biển mép người ta tẩy vậy đó năm cứ 5 triệu cái 5 triệu cái gắn gần hơn 200 cái rồi đó xếp quá đơn 3 triệu à 2 ừ. năm triệu phải không ừ. tao có 3 triệu rồi tao bán khách 5 triệu thấy không xe 65 tao bán khách 5 triệu của mình cái không của mình mình mình mình, mình gần ăn một một luôn ủa sức anh anh một bảy luôn á mà mình bán nó có tỷ tám tỷ hai tỷ trời ơi thấy không bán một lần một muốn lại một rốt rốt <laughs> liền bán ngàn mà cho nữa, mà cho nửa dai nữa ừ. miếng bự đi con mai đồ nha để chị ừ. Hùi biết được sở dạ, trước ờ, tổng nhà dạ. tâm mặt cái đó rồi tối ôm ờ, nó ngủ trọt giống như nguyên cái gối ờ. <laughs> ôm rồi giống giống giống gấu bông hả à, giống gấu bông <laughs> trời ơi con chồng nó vợ vậy ơ mặt vẫn còn tươi luôn ta ơi ờ tối nay có được ngủ hay không chưa biết nha mẹ mua có mua sầu riêng để dành gió <laughs> nãy hơn quá nãy mua sầu riêng có để dành vợ không vậy, ờ, vậy. chưa tách tách sẵn <laughs> số là còn số hưởng gặp như em là em để dành vỏ liền tối có biến liền không cần cái camera luôn phải tỉnh táo liền đúng Đúng khi mà em lên sóng là em phải tươi ha em Ủa, nhảo một quay ờ, ờ, em nhảo một cái là chết liền kênh youtube hay gì vậy từ từ biết mày đừng hỏi đào tạo con tao chứ mày đừng hỏi từ từ biết mai mua cái giống vậy dài dài tự tự tự động biết giờ đừng hỏi ha hỏi mất linh <laughs> kênh ông lên ờ ờ nó tuột tương tác để mai sắm cho bà đi mốt đi học vô cầm cây quay cô giáo không <laughs> cô không chịu nó khảo bài không ba ni thí dụ giống vậy á từ nhỏ vậy ha ba bốn tuổi mà có thích cái sở thích vậy á là nó có kinh nghiệm nha mai mốt nó lớn lên là nó làm cực kỳ ghê luôn á tại vì em càng làm á cái đầu em càng càng nghĩ ra cái mới nhiều mà nãy ừ. giờ nó nói trên trên cái tin tự nó nói à, tức là tự tin á tự tin nói trước cái ống kính camera này nọ ờ, khó lắm chứ không phải giỡn đâu nhiều lúc mình nghĩ người nói lắp bắp lắp bắp lắp bắp còn người nghĩ hoài không ra được chữ nào để nói vô mình nói kêu coi kênh của bạn đi chưa bữa đã gửi đó rồi thấy rồi bạn này là bằng Tony là phải có clip ờ, một hai phút một hai phút vậy đó thôi ai cũng thấy em hết rồi rón. ai cũng biết em là ai rồi rón này là rén này là rón <laughs> kìa chú cứ nhìn kìa <laughs> rón rén hả <laughs> vô kính không bằng là đừng rắc đội đắc tội rén liền Ủa hãy nhỏ lên miếng ngoài à Mùi quá mùi luôn Làm một miếng cho ấm cái giọng nào Thời tiết vào lúc 8 giờ tối đây 21 độ à, mưa tầm tả. trời mát mẻ mát lạnh ủa này biết mát lạnh rồi hả à. rón rón <laughs> rén còn ừ. nhớ nha là ừ. rén thì là rón là như vậy nó mới ờ, gọi là tỉnh táo hôm nay quá định quá định nào gian dối cũng không xin qua rồi à, số điện thoại điện để lỡ ngày sau khi ta cần nhau liên hệ liên hệ để dưới phần uh, đăng ký uh, comment nha các bạn nhớ theo dõi nếu có nhu cầu ở uh, ờ, Tài Hiên hả các bạn uh, nhớ đăng ký hôm tay uh, nhận full từ thứ hai cho tới uh, chủ nhật à. lễ nghỉ <laughs> Đó, chào thằng chủ chủ hôm say mà kêu lễ nghỉ rồi đó <laughs> buồn buồn cái này là hôm tay thích thì hôm không thích thì tay nè à, đúng rồi Cha xuất ra đây thì sẽ chờ trong châu rồi em trở về quê trở về quê thì tuổi thơ vẫn năm năm nào sĩ Tòng Thị Phụng <laughs> Bà gì bà gì Phụng Còn tuổi nào cho em Hết tuổi luôn rồi Hết tuổi luôn Còn ký nào cho Phụng <laughs> Dạ em 76 nha em Năm sau là gặp 76 chứ Đẹp dạ. Trời ơi Trịnh Công Sơn Giao Phụng Nàng còn thở chăm chỉ vậy nó camera nó chạy lùm lùm người ta coi hay quá ơi nàng thơ mới của nhạc sĩ họ trịnh trịnh công sơn thức dậy luôn à <laughs> Ờ, ờ lỡ rồi lỡ rồi hát luôn bài này đi rồi tiếp hôm nay là phụng phục vụ văn nghệ luôn mà bụng ơi yeah. nhất cái nắp lên không nhất nhất nhất giọng đi đó ok không learn góc <laughs> trời tối thui mà ngồi ra gốc cây bằng cái đá ngồi vậy thôi gimbal cũng sắp hết pin rồi kết thúc buổi tiệc tối ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng hôm sau